Lấp đầy sẹo rỗ lâu năm chỉ bằng một vỉ vitamin E có giá hơn chục nghìn đồng. Nếu bạn đang phải đau đầu vì sẹo rỗ đầy mặt mà không biết làm thế nào để xóa sạch chúng, hãy tham khảo ngay công thức dưới đây. Sẹo rỗ, sẹo lõm hình thành do nặn mụn hoặc thủy đậu, không chăm sóc cẩn thận khiến da bị tổn thương, để lại những lỗ nhỏ sườn sùi trên da. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại gây mất thẩm mỹ cho gương mặt. Với cách làm đơn giản và nguyên liệu rẻ, dễ kiếm như thế này, bạn hoàn toàn có thể đánh bay khuyết điểm đó và để làn da nhanh chóng trở lại mềm mại và sáng đẹp. Nguyên liệu chỉ bao gồm một vỉ vitamin E, chúng được bán rất nhiều tại các hiệu thuốc hoặc cửa hàng mỹ phẩm. Cách thực hiện Bước 1 Đầu tiên, bạn làm sạch da với sữa rửa mặt để loại bỏ hết bụi bẩn, bã nhờn tích tụ cả ngày. Sau đó bạn pha loãng mùi với nước ấm, nhúng bông tẩy trang và thoa đều lên bề mặt da bị sẹo. Bước 2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 Vitamin E có khả năng thúc đẩy tái tạo tế bào, hỗ trợ sản sinh collagen, thắt chặt cấu trúc da, giúp thu nhỏ, bồi đắp các lỗ sẹo một cách an toàn và hiệu quả. Lưu ý, trong khi sử dụng công thức này, bạn không nên dùng thêm bất kỳ loại kem đặc trị nào nữa. Tùy thuộc vào cơ địa mỗi người và phạm vi vết sẹo mà thời gian sẽ nhanh chậm khác nhau, đòi hỏi sự kiên trì. Bên cạnh đó, hãy bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin E như khoai lang, đu đủ, xoài, bông cải. Bạn vừa xem xong video, lấp đầy rượu rũ lâu năm chỉ bằng một vỉ vitamin E có giá hơn chục nghìn đồng. Bôi thứ này mỗi tối, sau một tuần các loại vết thâm, sẹo rỗ mở đến 90%. Vết thâm kín mặt hay sẹo rỗ lâu năm cũng mở đến 90% chỉ trong một tuần khi bạn kiên trì bôi thứ này mỗi tối nhé. Nhằm hoàn thiện vẻ đẹp bên ngoài, chị em đã phải chi rất nhiều cho các phương pháp làm đẹp để có được nước da trắng sáng không tì vết. Nhưng không phải làm cách làm đẹp nào cũng hiệu quả với tất cả các nàng và nhất là các phương pháp làm mờ vết thâm, trị sẹo rỗ. Chính vì thế thay vì việc bỏ cả núi tiền vào các spa thì công thức mặt nạ dưới đây sẽ giúp bạn loại bỏ vết thâm, từng nốt sẹo rỗ và mụn đầu đen một cách dễ dàng đấy. Nguyên liệu cần có một thìa cà phê mật ong, một thìa cà phê nước cốt chanh tươi, 1 phần 2 thìa cà phê bột quế, 1 phần 2 tệ cà phê hạt nhục đậu khấu Có thể mua dễ dàng tại các hiệu thuốc bắc trên toàn quốc Bát và thìa Cách làm Cho tất cả các loại nguyên liệu đã được chuẩn bị vào bát rồi dùng thìa khuấy đều lên Đến khi thu được một hỗn hợp màu nâu sền sê thì dừng lại Lúc này bạn có thể đem ra sử dụng được ngay Cách sử dụng Bước 1 Vệ sinh khuôn mặt sạch sẽ bằng nước ấm với sữa rửa mặt như bình thường, rồi dùng một chiếc khăn thấm ướt nước ấm trà đều lên da, giúp lấy sạch lớp bụi bẩn bã nhờn để da luôn thông thoáng, dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất một cách tốt hơn. Bước 2. Sau đó dùng thìa thoa một lớp mỏng hỗn hợp lên khuôn mặt, sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng lên vùng da chứa nhiều vết thâm cùng sẹo rỗ để các dưỡng chất thẩm thấu đến từng lớp tế bào da, giúp phát huy tác dụng mở thâm, trị sẹo lên gấp nhiều lần. Bước 3. Cứ massage như vậy khoảng 3 phút thì dừng lại rồi đắp đều hỗn hợp lên da. Bước 4. Nằm thư giãn trong vòng 15 phút, khi thấy lớp mặt nạ khô lại thì bóc ra, rửa sạch bằng nước ấm. Bước 5. Cuối cùng vỗ nhẹ một lớp nước lạnh lên da nhằm xe khít lỗ trên lông, thoa kem dưỡng ẩm hay nước hoa hồng để làn da đàn hồi, trở lại được tốt hơn. Khi lần đầu tiên bạn sử dụng mặt nạ này sẽ có cảm giác Châm chích nhẹ nhưng đừng quá lo lắng, nó sẽ dịu dần đi và bạn không còn cảm thấy khó chịu nữa. Kiên trì áp dụng phương pháp này mỗi tuần 2 lần vào buổi tối, sau một tuần bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Không những vậy, các dưỡng chất có trong mặt nạ sẽ giúp bạn trị mụn đầu đen, chăm sóc làn da trở nên trắng sáng và trẻ hóa làn da nữa đấy. Bạn vừa xem xong video, bôi thứ này mỗi tối, sau một tuần các loại vết thâm sẽ dẫu mờ đến 90%. Da đen nhẻm bẩm sinh cũng hóa trắng toát sau một đêm nhờ một quả chuối chín. Làn da trắng toát sau một đêm chỉ nhờ một quả chuối chín tin được không? Nếu không tin thử ngay, bạn sẽ bất ngờ làm đấy. Chỉ sau một đêm bạn sẽ sở hữu ngay làn da trắng toát đến ngỡ ngàng chỉ bằng cách sử dụng chuối theo công thức dưới đây. Nguyên liệu cần có: một quả chuối chín vàng, một lòng trắng trứng gà, một thìa cà phê mật ong, một thìa cà phê nước cốt chanh tươi, một thìa canh sữa chua không đường, bát và thìa. Chuối chứa nhiều loại vitamin như A, B, E, kali, giúp làm sáng da, chống lại gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da, xóa mờ nếp nhăn và dưỡng ẩm cho các tế bào da hiệu quả. Cách làm Đầu tiên, hãy bóc bỏ vỏ chuối bên ngoài rồi bẻ thành những miếng nhỏ cho vào bát. Dùng thìa rằm, đến khi nát thì dừng lại.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 Bước 2. Tiếp theo, lấy thìa thoa đều hỗn hợp lên làn da, tránh đắp vào mắt, hai lỗ mũi vào mồm. Bước 3. Nằm thư giãn trong khoảng 15 phút vừa giúp các dưỡng chất có khoảng thời gian thẩm thấu vào từng lớp tế bào da mà còn để tinh thần thoải mái sau một ngày làm việc vất vả. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy lớp mặt nạ khô lại thì bóc nhẹ ra rồi rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm. Cuối cùng dùng một viên đá lạnh trà lên làn da giúp các lỗ chân lông được xe khít hoàn toàn, tránh giãn nở, to gây tích tụ bụi bẩn, bã nhờn tạo điều kiện cho mụn phát triển cũng như những tổn thương không đáng có cho làn da. Khi sử dụng hỗn hợp này, bạn sẽ thấy tình trạng vết thâm, nám tàn nhang trên da mở dần đi, sắc tố màu da cũng được cải thiện một cách rõ rệt, từ đó trả lại cho bạn làn da trắng bóc và tươi trẻ không một tí vết nữa đấy. Nhằm đạt được kết quả chăm sóc da một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, bạn nên áp dụng hỗn hợp bằng chuối này từ 2 đến 3 lần một tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Hơn thế nữa hỗn hợp này cũng có thể dưỡng trắng da toàn thân, chỉ cần bạn tăng thêm liều lượng các loại nguyên liệu đủ dùng cho toàn cơ thể. Hơn thế nữa, dù là trong nhà hay đi ra ngoài, bạn cũng nên thoa kem chống nắng nhằm bảo vệ làn da khỏi những loại từ cực tím gây hại từ mặt trời, cũng như ăn nhiều hoa quả, rau xanh, hạn chế sử dụng nước có ga, có cồn và thức khuya ảnh hưởng đến sắc tố màu da của mình. Bạn vừa xem xong video, da đen nền bẩm sinh cũng hóa trắng toát sau một đêm nhờ một quả chuối chín. Da trắng sạch mụn và lỗ chân lông xe khít 100% nhờ dùng thạch nha đam theo cách này. Để đông lạnh rồi trà lên mặt, da đen như bao công, hóa trắng bóc, mượn mịn chỉ sau vài ngày nhờ thạch nha đam. Thạch Nha Đam từ trước đến nay vẫn được coi là loại thần dược, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ chị em làm đẹp da hiệu quả ngay tại nhà. Đặc biệt trong thạch nha đam có chứa khá nhiều vitamin cùng các loại khoáng chất thiết yếu như Fe, magie. Khi cho nó kết hợp với nước cốt chanh, dầu dừa sẽ tạo ra một loại hỗn hợp làm trắng da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa khá tốt. Tham khảo video dưới đây để có phương pháp làm đẹp an toàn cho chính mình. Nguyên liệu cần có một nhánh nha đam cỡ lớn, bạn có thể mua tại chợ hoặc các siêu thị gần nhà, một quả chanh tươi, hai thìa canh dầu dừa, 3 viên nang vitamin E nếu có, khay đựng đá, máy xay sinh tố, bát và thìa. Cách làm Nha đam sau khi mua về, bạn dùng dao gọt sạch hết toàn bộ lớp vỏ xanh bên ngoài, ta sẽ thu được phần thịt trắng bên trong gọi là thạch nha đam. Cho phần thịt trắng nha đam đem ngâm trong dung dịch nước muối pha loãng chừng 15 phút, giúp loại bỏ nhựa một cách hiệu quả. Hoàn thành xong, bạn dùng dao thái phần thịt nha đam thành các lát mỏng, rồi cho tất cả vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với nước cốt chanh, dầu dừa, xịt trong 3 viên nang vitamin E chừng 2 phút. Cuối cùng bạn cho hỗn hợp vào khay đã được rửa sạch, lau khô. Bỏ toàn bộ hỗn hợp vào ngăn đá của tủ lạnh chừng 2 đến 3 tiếng là có thể sử dụng như bình thường. Cách dùng. Bước 1: để dưỡng da hiệu quả nhất, hàng ngày bạn chỉ cần dùng nước sạch hoặc sữa rửa mặt vệ sinh da sạch sẽ, giúp lỗ chân lông nở ra đồng thời loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn một cách nhanh chóng, rồi dùng khăn mềm thấm khô. Bước 2. Tiếp đó bạn dùng nha đam đông lạnh vừa chuẩn bị toa đều lên da theo chuyển động vòng tròn chừng 3 phút. Bước 3. Kết hợp sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, giúp các dưỡng chất phát huy một cách triệt để. Bước 4. Thực hiện thao tác này trong khoảng 10 đến 15 phút rồi thoa lên da một lớp mỏng kèm dưỡng ẩm để kết thúc quá trình làm đẹp. Với phương pháp làm đẹp này, bạn nên áp dụng thường xuyên, mỗi ngày một lần vào các buổi tối trước khi đi ngủ để có làn da mịn màng, căng sáng, sạch mụn và giảm thiểu tình trạng lão hóa, nám tàn nhang một cách bất ngờ. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, da trắng sạch mụn và lỗ chân lông xe khít 100% nhờ dùng thạch nha đam theo cách này. Điều trị tàn nhang